ở gần với tuyến đường sắt trên cao cắt linh và đi đi làm theo trục đường đó hoặc là lấy điểm bến xe Nghĩa làm gốc thì vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Yên Nghĩa 800m quý vị nhá và với cái căn nhà này cụ thể của nó ấy, thì à, thuộc tổ 6 phường Nghĩa Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và với toàn bộ chuẩn chỉnh sổ đỏ giá bán thì rất là rẻ, chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi. Giá bán Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả để quý vị có thể biết. Với căn nhà Ngọc Ánh đang quay thì hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ngoài ra ở đây có căn nhà hướng Đông Nam, diện tích thì 30 mét vuông, mặt tiền thì có căn 3 mét có căn 3 mét rưỡi, có căn hơn 4 mét Thiết kế và xây dựng là 5 tầng như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà với cái cái à, cụm dự án này thì à, căn, căn thấp nhất là 2 tỷ 350 triệu quý vị nhé và với phần thiết kế cửa chính hai lớp bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp diện tích 30 m vuông thiết kế hợp lý giá rẻ sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao nhà được luôn theo như hiện trạng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu vị trí đi lại thì quý vị à, vui lòng đo Google map theo cái địa chỉ bến xe Yên Nghĩa để có thể tham khảo luôn cái quãng đường đi xem có phù hợp với công việc uh, con cái đi học hành hay không còn ở đây thì tiện ích trường mầm non này cấp 1 cấp 2 cấp 3 đều rất là gần quý vị nha đó và đây là Ngọc Ánh đang đứng phần tầng 1 của ngôi nhà về cơ bản cái vị trí này thì ngôi nhà này đã được hoàn thiện xong hết quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay À, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt từng căn. Đây là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà với không gian phòng bếp đều đã được hoàn thiện xong hết. Với diện tích 30m xây 5 tầng công năng sử dụng tương đối là hợp lý. Diện tích tuy nhỏ tuy nhiên cái phần thiết kế cũng như sử dụng của ngôi nhà dành cho một hộ gia đình thì theo Ngọc Ánh nhận định nó là ổn áp mọi người ạ. Đó ngoài cái phần ờ, phòng khách phòng bếp thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một phòng vệ sinh phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 ngoài ra nói chung với cái căn nhà này thì ờ, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay nhà xây mới 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế đây tay vịn uh, thiết kế là gỗ còn đâu thì ở dưới đây mọi người ạ đó, là thanh uh, sắt mỹ thuật Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách kia cho quý vị một cái vách lam CNC ở đây tương đối là hợp lý quý vị nhé. Với cái không gian bếp này cũng hoàn thiện cho quý vị xong hết rồi Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh Rồi chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304 Đó Nói chung là thiết kế một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn 3 phòng ngủ vô cùng hợp lý Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà và quý vị ơi, với tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ. Với căn nhà Ngọc Ánh đang quay, mặt tiền của ngôi nhà nó được 3m2. Còn ở đây có ngôi nhà mặt tiền hơn 4m. Nếu như quý vị nào thích mặt tiền rộng cũng có mà thích theo chiều sâu như thế này thì cũng có ban công mở đây cửa sổ thiết kế tương đối là hợp lý có hai hướng hướng tây bắc và hướng đông nam cho quý vị lựa chọn đó hệ thống trần gạch cao phòng ngủ tương đối rộng rộng vuông vắn dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ đây phòng vệ sinh đây quý vị nhé đây là phần phòng vệ sinh đầy đủ bồn cầu hệ thống sen cây tắm lavabo cũng như là ở đây thì là có quạt hút mùi đầu chờ bình nóng lạnh cửa thông phòng cửa nhà vệ sinh thiết kế cùng một lớp cửa đó chính là cửa nhôm mẹ Việt Pháp và trong cái phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho quý vị rất là sạch sẽ Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà Với tầng 3 thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2 Tầng 4 cũng vậy quý vị nhé cho nên với cái căn nhà này Ngọc Ánh chia sẻ diện tích 30m xây 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ rộng đúng như trên video mọi người nhìn thấy. Nói chung nhà có sao thì em quay nói review cho quý vị như vậy. Toàn bộ sổ sách pháp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh cho quý vị hoàn toàn yên tâm tất cả những cái dự án Ngọc Ánh quay từ những một căn, hai căn hay năm bảy căn thì toàn bộ sổ sách riêng biệt từng căn. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3. Nói chung thiết kế giống hệt nhau, mỗi tầng thiết kế tương đương nhau. Như vậy với căn nhà này lên trên phía tầng 4 là có 3 phòng riêng rồi Vậy thì tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để khám phá nốt tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà cùng Ngọc Ánh nhé Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phía trên ờ, phía tầng 5 của ngôi nhà Trên tầng 5 thiết kế cho quý vị một sân phơi siêu rộng Đây ạ Rất là rộng hàng xóm xung quanh dân cư đông đúc từ vị trí ngôi nhà này ra tới chợ dân sinh 100m nói chung giao thông đi lại thuận tiện